นี่ครัวเทาอ่ะเออหัวทำเลยอ่าตันปีอะไรกี่หลายปีแล้วเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโอ้ก็เป็นเท่าไม่ได้แก่แล้วเราทหารเลยอ๋ออันน่ะหูเราก็โอ้ไม่เห็นนี่เห็นเด้อยิงปืนใหญ่ อ๋อ ยิงปืนใหญ่ต้วในพี่น้องให้ดินบุญเป็นกินทานตามที่ขอเลยให้มวลซื้น Như mọi người được thấy là đường xá rất là sạch sẽ luôn mọi người ạ Xin chào tất cả mọi người nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Giang nhá Hiện tại thì à, Giang à, vẫn đang có mặt tại à, tỉnh Savanakhet của Lào Cái tỉnh cũng khá là sầm uất ở bên Lào này Giáp biên giới với Thái Lan này Chỉ cách một con sông Mekong thôi Tại khu vực bên dưới này là khu vực sông Mekong nha mọi người nhá Đấy, Giang đang ờ, trên cái con đường đi ờ, dọc cái ờ, khu vực biên giới này này Hôm nay Giang muốn chia sẻ mọi người về cái ngày chuẩn bị sắp đến Tết Bun Phimay của Lào Tết té nước hay mình gọi là, là Tết Phật đấy thì cho mọi người xem ngày cuối cùng trong năm Tết Lào thì bà con mọi người ở đây sẽ làm những cái gì chuẩn bị cái gì đầu tiên mà Giang thấy ở cái tỉnh này thì à, khá là phát triển và cái hệ thống đường à, giao thông người ta rất là sạch sẽ luôn mọi người rất là ngăn nắp như ở bên Nhật vậy trước mà Giang khó à, ở bên đó thì Giang thấy là bên này cuộc sống của bà con là cái tỉnh mà nó phát triển đấy khá là sạch sẽ đẹp đẽ mọi người đây là trường học hay là hội nghị quốc gia của Lào thì đó ba cây khá là to vào những ngày à, mà gọi là cuối của tháng à, tư thì không phải đầu của tháng tư đấy là cuối ngày giáp với cái à, lễ uh, Bun Pi May của Lào thì mọi người ở nhà bà con uh, mọi người sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa này lau dọn này là buổi sáng nhá à, buổi chiều thì à, mọi người sẽ đi à, lên chùa để à, lễ Phật và à, rước Phật về nhà sau đó thì mọi người sẽ tắm nước hoa thơm à, lên người Phật và người ta sẽ lấy cái nước đó để à, có thể tắm lên người mình luôn cội lên đầu và khi mà một người là khách uh, bên lào mà được người ta mời đến ấy, thì mọi người uh, phải nói là người ta rất là quý mình thì người ta mới mời đến nhà Dạ cũng vâng, ờ, xin chia sẻ với mọi người luôn Và cái lễ hội té nước của Lào nếu mà vui nhất, đông nhất thì phải nói đến Luông Pha Băng và văn Viêng mọi người ạ Tại vì hai cái tỉnh đó là tỉnh rất là nhiều chùa À, lớn nên là mọi người sẽ ờ, tổ chức ở bên đó sẽ đông và vui hơn là, là các tỉnh khác Tiếc là Giang ờ, sang bên đó có đường khá là xa Giữa tỉnh này tỉnh kia này mình đi cũng khá là lâu rồi nên là mình không sang được Đấy, Như ờ, trước mặt mọi người có để thể ý là cái ngôi chùa của Lào này Đây có một cái ngôi chùa của Lào nhé các nhà sư thì à, đang à, quét dọn ở phía bên trong bò mi tập phải sùng kha phải sùng kha rồi ừ. phải à, sùng kha là lên chùa mọi người ạ đấy giang có vào quán nước của bác ở bên cạnh ven đường này này dọc với ờ, con sông Mê Công này để uống nước ờ, bác có hỏi Giang là sang bên này để làm gì Giang bảo sang này để à, chơi Tết Lào là Bun Pimay là cũng là cái lúc Giang chia sẻ mọi người là gọi là theo Phật giáo thì mình gọi là lễ Phật Thế những ngày đó Lào thì mọi người sẽ ngày mai từ ngày mai là mọi người sẽ tổ chức cái cua thao à? à. ปีอะไรกี่หลาปีแล้วเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเออโอ้ก็เป็นเท่าไม่ได้แก่แล้ว เราทหารเลยอ๋ออันน่ะหูเราก็โอ้ไ่เห็นงินเห็นเด้อยิงปืนใหญ่ อ๋อ ยิงปืนใหญ่ตัวตะกี้มันทันสมัย มันมันมันเฝ้าได้ยามสงครามไงอ่าเลยดิอันน่ะนะเราบม่ได้อัดหูเราเทียบอืมรักชายล่ะ คงคง Ờ, không nghe thấy nữa ừ. đây bác có bán cái quán nhỏ nhỏ bán mía này bán uh, những cái đồ uh, ăn vặt buổi sáng ở đây đây con đường này này đang có bảo hỏi thăm bác tết đấy là đồng bào lào là người ta đi chùa nhà dọn dẹp đấy, đây là chồng của bác gái đấy Rồi mình tiếp tục là lên trên kia chia sẻ mọi người nhé khắp trai khắp trai tao nữa cầm tay con nữa ờ đấy như đang ờ, chia sẻ là mọi người ngày hôm nay để cho mọi người biết là về cái ờ, trước khi diễn ra lễ hội vào ngày mai thì ờ, bên này thì bà con sẽ làm những cái gì à, dọc cái cái con đường mà giáp danh với biên giới của Thái Lan này này giữa Lào và Thái Lan đấy mình rõ cho mọi người hiểu đây như à, Giang nói với mọi người à, lúc trước đây Ở ờ, dọc cái con sông Mê Công này Ở bên Lào thì có rất là nhiều cái quán cà phê này Đấy Đây là cà phê and bistro Là mọi người à, vừa ăn uống này Vừa uống cà phê vừa ngắm một cái view Rất là đẹp Đây có những tròi uống cà phê Nhìn ra dòng sông Mê Công Đấy, dòng sông mà giáp biên với Thái Lan Đấy, bên phía bên kia là Thái Lan này mọi người Đây có các chị người Lào <laughs> Thế là buổi sắp bay đi Sắp bay đi chỉ là ra đây là để ngồi uống cà phê để à, ngắm cảnh ra dòng à, sông à, Mekong ở bên phía Thái Lan nữa ngày hôm nay là cái ngày mọi người lên chùa để chuẩn bị mai là lễ hội té nước của Lào mà Thời gian cũng tranh thủ với tỉnh Savannakhet này để chia sẻ mọi người về cái ngày mà chuẩn bị diễn ra là ngày mai là lễ ờ, Phật là Tết của Lào là Tết ờ, Bun Pi May nha mọi người nha đấy là tiếng Lào từ Bun đấy từ ờ, Pi May là gọi là may mắn đấy đây thì con sông Mê Công này mọi người này rộng không mênh mông luôn nha để cho mọi người chiêm ngưỡng bên kia phía bên kia là đất Thái Lan luôn này nếu mọi người không tin thì mọi người có thể vào bản đồ để mọi người có thể à, xem chính xác là Giang nói à, đúng hay là nói sai nhá Tại bên là Thái Lan thì Giang thấy là Bình kia rất là phát triển luôn à, cái tỉnh bên kia của Thái Lan thì cũng là rất là sầm uất theo như à, một người bà con Lào ở đây chia sẻ đây dọc bên đường này đây là phía bên bạn Lào này đấy view rất là đẹp ngồi uống cà phê như mấy chị ờ, người Lào ở đấy mà ngồi uống cà phê thì thôi rồi mọi người đúng không? Thực ra thì ở bên Lào này mọi người sang thì ờ, Giang cũng ờ, tiện là chia sẻ mọi người luôn về cái kinh nghiệm mà sang bên Lào này thì cũng không có gì để mà chia sẻ nhiều nhưng mà với bản thân Giang sang thì cũng hơn được 10 ngày rồi thì nhất mọi người sang thì mọi người phải có đầy đủ giấy tờ hộ chiếu và quan trọng hơn là tiền thì mọi người phải chuẩn bị tiền thì sang bên này mọi người mới sang được đấy là giang cũng uh, nhân tiện là cái video này giang chia sẻ mọi người còn về uh, cái thủ tục mà sang bên Lào ấy thì uh, mọi người sang thì mọi người phải báo cáo với bên uh, hải quan của Việt Nam như của Lào mà mọi người đi bộ sang hay là đi uh, ô tô sang hay đi xe máy sang thì mọi người phải khai báo và làm thủ tục như nào người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn và còn nếu mà các bạn đi uh, bụi và đi phượt một mình à, đi với ai hay là các bạn đi ờ, cùng nhóm hay là đi ờ, công ty thì mọi người cũng phải báo để cho mọi người biết đây thì ờ, cho mọi người nhìn luôn cả toàn cảnh à, bên phía Thái Lan nhá, dọc cái con sông Mê Công này này. Sông Mê Công thì mọi người biết ở Việt Nam thì nó cũng chảy về Việt Nam mà. Nhưng mà lại à, thuộc khu vực miền trong không phải là miền Bắc. Miền Bắc thì con sông Hồng ở cái tỉnh uh, xuyên khoảng của Lào thôi là có con, con sông Hồng là chảy về Việt Nam đây phía bên kia là mọi người để thấy là là Thái Lan rất là nhiều chùa luôn ở phía bên kia đang thấy là mọi người là cũng ờ, rất chi là đông đúc phát triển đấy mọi người đi qua những cái đò nho nhỏ của đồng bào Lào người ta cũng ờ, mưu sinh bằng cái đò nho nhỏ này và ở dưới này thì ờ, Giang thấy là cũng có vài cái thuyền Đấy là mọi người là đang hoặc là sống và mưu sinh ở dưới con thuyền như kìa khi một người kìa đó cũng như Việt Nam mình thôi là mọi người cũng mưu sinh ở khu vực dòng sông này Đấy như đang chia sẻ mọi người là kinh nghiệm cứ thủ tục như thế để mọi người sang thôi không có gì là khó khăn cả và quan trọng là một người sam này thì à, cái kinh phí là mọi người đi nhiều hết nhiều hay ít đấy thì tùy vào cái lượng mọi người là chi tiêu nó như thế nào thôi chứ còn nó để nói mà nó rất là vô vàn về cái kinh phí này còn nói một cái à, lam trung bình thì mọi người đi khoảng tầm 10 triệu đấy là mọi người có thể là ok sang lào rồi để dọc cái à, con sông Mê Công giáp danh Lào này mọi người này ở tỉnh Samanakhet này Đấy như ngôi nhà nên đang chia sẻ mọi người bên này là một ngôi nhà rất là giàu của người đồng bào Lào Đấy, những nhà rất là có tiền đấy mọi người Đây, ở những căn nhà rất là to, sang Đấy, Dọc cái uh, con sông Mekong này thì vài uh, quán bán nước ở ven đường này nữa này Cà phê rồi ăn uống dịch vụ rất đầy đủ Đường xá thì phải nói là sạch sẽ Các bạn sang này để có thể trải nghiệm chị này cũng bán à, nước này. đi Đấy, chị bán à, cả đồ ăn luôn, nước luôn, thức uống đầy đủ Đấy rất là nhiều chim, có cả tổ chim như này mọi người ạ Đấy. Chim rất là thân thiện này Rất nhiều chim luôn mọi người nhé Đây như ở dưới này là cái à, khu vực mà mọi người có thuyền bè này Bà con bắt cá ở sông này rồi là ăn uống dưới đây có cả nhà này Sinh hoạt ở dưới này luôn muốn ờ, xuống đó thử để ờ, chia sẻ mọi người xem là cuộc sống của bà con cư dân thuyền ở bên Lào như thế nào không biết là có người hay không hay dọc con đường này con sông Mekong bên kia Thái Lan kìa đấy Nếu mọi người muốn ờ, sang Thái Lan từ đây sang thì cũng được cứ có hộ chiếu giấy tờ à, mọi người đi phà sang đó xong mọi người đi bộ sang đấy thôi chứ mọi người không thể mang xe máy ra được đâu nhé giờ mình xuống dưới này xem là có ai không nhé mọi người nhé, hỏi thăm bà con dưới thuyền này không biết là có người hay không nữa để hỏi thăm một chút về cuộc sống của cư dân ở ven ờ, sông Mê Công này cho mọi người mình tìm hiểu kia có một anh đang đi ờ, thuyền từ đâu về rồi sợ là không có người đâu mọi người nhưng mà mình cũng ờ, là khách nước ngoài nữa lạ ngôi nhà này rất là tạm bỡ somebody là có ai không hello Somebody Ủa, Không ai Ô không ai Người đâu hết rồi Này có vẻ à, mọi người đi vắng hết rồi Không có ai ở dưới này Somebody Có anh lái thuyền như đâu Đây mọi người sinh hoạt đã ăn ngủ nghỉ đây luôn ở dưới này này Ở trong cái à, khu vực à, thuyền bè Mekong của đồng bào Lào này nhưng mà nó không có người không có mà ai hôm nay có một anh ờ, chạy xe đi qua đây dân chạy lưới mà đây mọi người này đánh cá bắt cá này rất tiếc là không có ai đây để mà hỏi thăm nói chuyện bên kia thái lan nhỉ đấy cách nhau đúng con sông này nữa mà mọi người rất tiếc là không gặp một ai ở dưới này mọi người ạ phía bên trên kia thì cũng không có người phía bên này thì cũng không có ai rồi Sam là cố gắng tìm xem có ai không nha mọi người Wow rất đình rất là nguy hiểm Nếu như không có người nữa thì mình đành phải chịu Không biết chia sẻ mọi người thế nào và biết hỏi thăm ai bây giờ à, Hỏi thăm làm sao nữa Somebody không có một ai luôn mọi người ạ rất là tiếc chắc uh, mình đành phải uh, xin phép lui về rồi Đấy, đi uh, trải nghiệm mọi người để chia sẻ mọi người hỏi thăm những cuộc sống của bà con uh, vùng sông nước bên Lào giáp Thái Lan như nào mà không ấy đâu đành phải quay về thôi mọi người ạ nếu mà gặp được à, một ai đó thì hay quá tuyệt vời quá để à, chia sẻ cho mọi người cùng à, biết về cái cuộc sống ven cái dòng sông Mê Công của đồng bào Lào này Ôi, này nóng quá mọi người toát mồ hôi mà oi nữa sau trận mưa mà không ai để hỏi thăm mọi người không ai luôn rất tiếc đường bên Lào thì ờ, phải nói là tuyệt vời đẹp rồi mọi người ạ ờ, gần khu vực dòng ờ, sông này rất là mát kia có một cái bè chắc là chỗ để ăn uống này mọi người phú chơi gì đó làm như kiểu bên nhà hàng Việt Nam mình kia chỗ xanh xanh mọi người kìa đây đường ờ, phố của Lào đây nhà dân ở xung quanh này, này đấy rất là rộng luôn con sông mê công mọi người nhá rất tiếc lần này của anh lái à, đò anh đi qua thì chỉ biết à, cúi đầu chào nhau thôi không phải là thuyền bè của anh đấy thì như là đấy hôm nay là mọi người là đi à, lên chùa chuẩn bị cho ngày mai lễ hội té nước rồi nó không có ở nhà cả rất là tiếc luôn Đấy rằng à, cũng à, xin à, chia sẻ mọi người trên quá trình mình đi sang bên Lào và kinh nghiệm cũng như là cái kinh phí và thủ tục đi như thế nào các bản thân mình đã sang đây thì mình xin chia sẻ mọi người và cũng ờ, cái ngày mà chuẩn bị là diễn ra cái lễ hội té nước là ờ, lễ Phật của bên Lào thì mình cũng muốn chia sẻ mọi người xem về cái ờ, cuộc sống của bà con ở vùng tỉnh Savanakhet này cũng giáp biên giới của Lào nhá để cho mọi người cùng xem video của Giang là chắc xin phép được khép lại đây thôi thì cũng muộn rồi Giang cũng phải về để mai mình tiếp tục là chuẩn bị tham dự cái lễ hội tế nước của Lào xem bên này như thế nào của tỉnh này của diễn ra nó có vui vẻ đông vui như ở tỉnh à, Luông Pha Bang với Văn Viếng hay không và hay là các nơi khác thì đa số hầu như là đang thấy là mọi người kể là ở bên Lào là diễn ra tất cả các tỉnh thành phố ở Lào đến nông thôn cơ nếu có gì là Giang sẽ ghi hình lại cho mọi người vào buổi ngày mai à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người Trước khi chào thì mọi người nhớ cho Giang một uh, nút like, một chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh nhé Để Giang có thêm nhiều động lực, có một chút kinh phí để tiếp tục ghi hình cho mọi người trên đất nước bạn Lào Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video kế tiếp